đó mọi người đang à, lôi kéo chú sâu vào một cái vị trí nào đó khô già già hay còn gọi là Tết tháng 6 của người Hà Nhì Đen, được coi là lễ hội cầu mùa lớn nhất trong năm, tổ chức theo từng thôn, từng bản của người Hà Nhì. Để chuẩn bị cho nghi thức này, từ ngày thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm, các thôn Hà Nhì tổ chức sửa sang lập lại lán thờ tại các công viên chung của thôn. Đặc biệt, các gia đình trong thôn cùng góp tiền để mua trâu làm vật hiến tế các thần linh. bạn thân mến nhé Ngày hôm nay thì uh, Sơn đang uh, di chuyển uh, đến thôn uh, Tả dị Thàng Hôm nay ở dưới thôn này sẽ có chương trình mổ trâu để cúng theo phong tục uh, cúng rừng già của người uh, dân tộc Hà nhi đấy các bạn thì Ngày hôm nay thì uh, Sơn đang uh, cùng một số các anh chị ở uh, cũng ở Y Tý này Và đang uh, xuống dưới này để uh, uh, tham gia cái lễ hội uh, cái uh, những cái tiết mục văn hóa của người đồng bào dưới này các bạn khi mà chúng ta đến đây thì Sơn ờ, ờ, cũng thấy có một cái nó rất là thú vị, nó rất là hay bởi vì quan sát từ phía xa thì ờ, chúng ta có thể là trông nó đơn giản thôi thế nhưng mà khi mà chúng ta bước chân đến đây thì chúng ta lại sẽ có một cái cảm giác rằng như là chúng ta đang đi vào một cái khu phố cổ gì đó các bạn ạ <laughs> vào ngày thìn tháng 6 hàng năm các bạn thì người Hà Nhì sẽ tổ chức mổ trâu để kiểu như là cúng cúng rừng già ấy đấy thì ờ, ngày hôm nay cũng khá là đông du khách đã cũng đổ về đây đây rồi các bạn ơi theo như Sơn <laughs> đã nhìn thấy rồi đã nhìn thấy mọi người đã tập trung ở đây đã tập trung ở đây và bây giờ thì Sơn ờ, sẽ di chuyển cùng ờ, với các anh chị ra bên ngoài này xem và Sơn cũng có nhìn thấy à, bên này có con trâu đây rồi Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra các bạn nhé Trước khi đến đây thì à, Sơn sẽ ghi hình cái à, ngôi nhà mái lá danh này một chút này Bởi vì là các bạn theo dõi trong cái video trước thì trong khi mà mọi người biểu diễn các tiết mục ở trên sân khấu trong video trước mà Sơn đã quay thì đây chính là những cái ngôi nhà chính thức mà trong à, cái đoạn múa là có hình thức mô phỏng các bạn thì và đây chính là hình thức ngôi nhà đó còn đây đây là con trâu một con trâu đực ở đây và sau đó là người ta sẽ à, mổ và làm thịt để cúng ở đây Hello các em <laughs> Gặp youtuber các bạn này Tên kênh gì em nhỉ? Thanh Quang Tây Bắc Thanh Quang Tây Bắc Còn uh, em Ok Chào các em nhá Các em tới lâu chưa? Em vừa xuống Vừa mới xuống à? Thế sao đi mà chẳng thấy alo cho anh cái dạ, không anh không bay à? không à? chắc là chắc là của ai đấy anh không không bay ờ thế đã quay được nhiều chưa em vừa quay được một tí à thế à ờ thôi tập trung mỗi người ờ, quay một tí đi mỗi người ờ, quay đi không có xong rồi tí nữa anh em mình lại ngồi với nhau nhá quá trình ờ, chuẩn bị làm mà cái nghi lễ mổ trâu đang chuẩn bị được bắt đầu rồi các bạn ạ đó bây giờ mọi người sẽ buộc cái chân nó lại kìa nhưng mà con trâu này thì có vẻ là khá là hùng dữ rất là căng thẳng con <laughs> trâu nó cũng khá hung dữ các bạn rồi đó lại tuột <laughs> Ngày hôm nay ở nơi đây thì cũng ờ, khá là nhiều các ờ, phóng viên, nhà báo, rồi ờ, khách du lịch và cùng các người dân bản ở nơi đây để đang chuẩn bị đón xem một cái màn chi tiết rất là đặc biệt đó là lễ mổ trâu cúng tế để trói được chân nó cũng không dễ tí nào anh nhỉ có vẻ nó <laughs> mấy à, thanh niên à, đang à, cầm những cái dây để trói chân chú trâu đó lại nhưng mà có vẻ cũng khá là khó Hát ra đây Đấy đúng này, <laughs> Lại phải giữ gần hơn Đấy kia Trông anh này làm có vẻ là rất đơn giản đấy này đấy đây rồi rồi ok à, mấy người à, vừa rồi là rằng mãi không được nhưng à, anh này vào một cái đã được ngay kiểu như là chủ trâu kiểu như là chủ trâu các bạn cho nên là nó rất đơn giản đầu tiên thì uh, có vẻ là chú trâu rất là hung dữ nhưng uh, anh chàng dắt trâu đã làm một cái cái gì đó và khiến cho chú trâu trở lên rất là lành hiền cái dây này dây buộc chân này là bằng làm bằng da con trâu luôn hả anh à. rồi bây giờ sẽ lồng những cái dây chéo vào với nhau và con trâu bây giờ thì Sơn thấy là có vẻ là chú Châu bây giờ đang rất lành hiền trở lại rồi Thấy đứng im để cho mọi người buộc dây Chuẩn bị này Các uh, thanh niên trai sáng của làng Rồi Đã vật ngã con Châu xuống rồi các bạn Các thanh niên trai sáng của làng và chú trâu đã được uh, ờ, bật ngã ra. Bây giờ thì ờ, mọi người sẽ trói chân chặt lại làm trói à, vo bốn cái chân lại với nhau các bạn đó mọi người đang uh, lôi kéo chú sâu vào một cái vị trí nào đó đây mọi người đang uh, kéo nó sát với cả cái bờ này để uh, chắc là trong quá chiến tình là, là mổ đấy các bạn thì Mọi người đang à, tập trung để à, mổ con trâu ở phía bên kia các bạn ạ. À, chắc có lẽ thì Sơn sẽ di chuyển lên khu bên trên của bản làng để Sơn ghi lại những cái hình ảnh các chị em à, chuẩn bị cỗ ở trên đấy xem là như thế nào các bạn nhé ừ, Sơn đang bắt gặp uh, hai bạn gái người Hà Nhì rất là xinh đẹp uh, Em gái cho anh hỏi một chút Bạn uh, bên tay trái này Em tên là gì? Em tên là Tráng thê Hụ À em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2007 2K7 à? Vâng. Thế còn bạn bên này thì tên là gì? Em tên là Phu Sĩ À thế là cùng tuổi với cả bạn đấy luôn à hay là hay là ít tuổi hơn hay nhiều hơn? Bằng tuổi ạ. Bằng tuổi. Thế nhà các em có gần đây không? Có ạ. À, thế là hôm nay là à, vừa đi xuống ở dưới kia để à, à, kiểu như là dự lễ cùng với cả mọi người dưới đấy à? Vâng. Ừ, thế. thế vừa vừa rồi thì à, à, các em à, làm cái công việc gì ở dưới chỗ mổ trâu? Có có, có làm gì dưới đó không? Vâng, cháu xuống chụp ảnh. À chỉ mình chỉ xuống chơi chụp ảnh thôi. Vâng. Thế còn uh, hôm nay nhà mình có làm bánh dày các thứ không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế uh, đã làm chưa hay là bây giờ mới chuẩn bị về để làm? Làm rồi ạ. Làm rồi. Vâng. Làm nhiều, nhà mình có làm nhiều không? Có ạ. À thế uh, hôm nay cho anh tự về về nhà ăn bánh dày cùng với được không? Được ạ. <laughs> ok. Nói vậy cho vui thôi các bạn ạ. À, nhà các em là ở trên này đúng không? Ừ, vậy thôi cảm ơn các em rất là nhiều. Các em đi về đi. Rồi chào các em nhé À, các bạn thân mến nhé, thì à, hồi vừa nãy là Sơn à, đã xuống ở dưới khu vực ở bên dưới chỗ một cái gốc cây to đấy và xem mọi người à, làm một cái lễ gọi là kiểu như là hiến tế các bạn. À, cái quá trình à, mọi người đang à, mổ trâu và à, làm thịt trâu ở bên dưới kia thì vẫn đang diễn tiếp và sau khi mọi người mổ trâu xong thì à, mọi người sẽ à, chia ra cho mỗi từng hộ gia đình một phần nào đó và đem về nhà để làm cỗ và buổi tối ngày hôm nay thì mỗi nhà sẽ có một mâm cỗ để à, cúng kiểu như là trước tiên thì là cúng về gia tiên để sau đó là cúng về một theo một cái phong tục tập quán của người Hà Nhì các bạn ạ và chắc có lẽ thì Sơn cũng sẽ tạm thời kết thúc cái video này tại đây để Sơn đi lên trên cái khu làng bản của người Hà Nhì trên này để xem là có thêm những cái gì nó độc lạ hơn không có những cái món ăn gì chẳng hạn hay là về những cái à, nghi lễ mà người dân Hà Nhì ở đây họ làm để uh, cúng vào cái à, những cái ngày thìn cái ngày rất là trọng đại của lễ hội Hà Nhì này các bạn ạ thì chắc là bây giờ Sơn sẽ tạm thời kết thúc cái video này đây nhé bye bye